Vâng, xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh của tranh gỗ Bùi Gia. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị chương trình đọc sách cùng tranh gỗ Bùi Gia. Những tác phẩm của tranh gỗ Bùi Gia luôn luôn có những độ thoáng, luôn luôn có những cái nét khác biệt và đặc biệt là trong đó truyền tải được những câu chuyện về văn hóa, về lịch sử cũng như là một cái ý tưởng mà một khách hàng đưa vào nhưng ờ, tại sao chúng tôi có thể làm được điều đó và cốt lõi của vấn đề đến từ đâu thì đó là từ những cuốn sách mà chúng tôi đọc hàng ngày và ngày hôm nay thì ờ, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị hai cuốn sách mà chúng tôi rất tâm đắc đọc rất là nhiều lần ở trong đó để có thể áp dụng được vào trong công việc hàng ngày cuốn sách đầu tiên có tên là tranh cát tường dân gian Trung Hoa Tại sao chúng tôi lại giới thiệu tới quý vị tranh ờ, văn hóa các tường dân gian của Trung Quốc mà lại có thể ứng dụng được? Bởi vì trên mỗi ờ, tác phẩm và trên mỗi bức tranh thì lại đều có một cái ý nghĩa riêng. Và trong cuốn sách tranh các tường dân gian Trung Hoa có rất nhiều những chủ đề khác nhau, rất nhiều những tích tranh khác nhau ở trong đây. Thì tôi giới thiệu tới quý vị một trong những ờ, bức tranh rất đẹp và rất có ý nghĩa và chính tác phẩm này chúng tôi đã làm tặng cho Bộ Ngoại giao để ờ, đặt trong các cái đại sứ quán. Trên đó thì có một tác phẩm có tên là Nhất phẩm Thanh Liêm. Tại sao lại có tên là Nhất phẩm Thanh Liêm mà lại có hoa sen? Và tranh Nhất phẩm Thanh Liêm được giải thích đó là sen âm Hán Việt là liên, được gọi là hà. Thời xưa được coi là bậc quân tử trong các loài hoa, Hoa sen khi chưa nở thì những cánh hoa bao quanh nụ có màu xanh lục nên gọi là thanh liên, đồng âm với chữ thanh liêm. Và đó chính là tác phẩm nhất phẩm thanh liêm. Trong đây còn rất nhiều những cái họa tiết, hoa văn hoặc là các tích tranh khác nhau và rất nhiều những cái đường nét hoa văn, chi tiết khác đều được chúng tôi tham khảo từ trong sách. Và khi mình đọc sách thì mình mới hiểu đó là nó là gì nó biểu trưng cho cái gì và ý nghĩa của nó như thế nào thì đến lúc đó chúng tôi đặt vào tranh và giải thích cái ý nghĩa của tranh để quý vị có thể hiểu được chiều sâu nội hàm của một tác phẩm và cuốn sách thứ hai tôi muốn giới thiệu tới quý vị đó là một trong tứ đại kỳ thư của Trung Quốc và đây là cuốn sách ờ, nói về ờ, ờ, Tây Du Ký một trong những áng văn mà đã rất quen thuộc với chúng ta Tại sao chúng tôi lại giới thiệu tới quý vị uh, cuốn sách này để chúng tôi học hỏi được điều gì trong cuốn sách này?